ghê à nghĩ sao rồi má ơi cũng vui má ơi cho bà này nè bà này chưa đi trơn á tầm bậy à uống ơi nụ má báo nhỏ mà uống có dạ, sao giác à nổ nè ăn da bà cố luôn á hơn hơn gừng nữa thánh thật một lô mà gió tôi lớn lon được đội nữa anh giang chị bảy ơi lao cầm kế nè <laughs> Ờ, thử <laughs> đi không ạ nè vô nè thằng ngô đưa đừng đưa lên mày thấy cái trời chảo rồi à. đưa đâu cái chảo nè bỏ tay nè thằng ngồi cho tư hết trơn bay mới ổn sao bóp vô ngủ hết không ra một cái quay hoài trời quay hoài nè uống đưa lại uống gác đưa lên mày chết rồi nghe cái nữa nè hai ba vô nói được không chắc ngồi mòn hết trơn quá nè bà ta đó không có nổi ăn mẹ đi quay mạng cái đi rồi ăn cơm không ăn hết luôn <clears throat> nào giờ thấy đàn ông nhậu chứ chưa thấy phụ nữ nhậu nè, nhậu hoành tráng ói ỉa luôn Thật ngồi vô không có gà thằng ngu vợ tôi nó nhậu mẹ vậy nó ăn mồi không phá mồi còn thân kìa trái về dùng chim mà rồi rồi <coughs> trời vậy cả chua phải nằm bóc lên này bên đã bóc hồng nhẹp ngọn ơi rồi suốt đồ nha một cái làm hơn không bằng gì là để liền giống giống như cái rửa à Thần ơi, cặn cảnh luôn nha Nào vậy mới thấy tình cảnh này Bà, kè vô, kè thường thường là đàn ông thường thường đàn ông nhậu hôm nay thấy phụ nữ nhậu rồi đó bữa nay bà nhậu quen bớt ai nó à. ờ mới nhậu xong mất nết thì ghê cạn luôn cay rồi rồi ngồi té hát quần bữa nay à, ở à, xóm bà xưởng mình sẽ thành tập cái đội à, phụ nữ nhậu đàn ông phục vụ nhậu xong phụ nữ quậy luôn mới ghê quậy chồng mấy chồng luôn ra không mày thấy đội ra không thành lập nguyên đội đội, đội tuyển thủ rồi đó không phải ăn này nè thằng rồi không rồi Mày mốt, mốt, mốt, mốt người này là đưa ra tiếp khách được rồi từ đó rồi no rồi ngon luôn cái cơm bốn ba cái cơm nam bây giờ xuống cơ nữ lên rồi ba đã lúc no rồi đó hay nói phụ nữ ấy phải không phụ dạ. nữ độ nhậu dưới dằn để phun quay phun màn hình nó ờ, quay kìa vậy phun màn hình là sao coi quay nó sao thôi từ từ làm đi rồi không đã rồi năm nghe hết thầu năm lon rồi đâu năm rồi wow còn nè lấy lông đi ờ tức nhanh mười mấy đâu mà chưa gì nữa hỏi mười mấy lâu rồi đã gần gì à thằng có năm ra à đúng rồi cả thùng á bữa với làng đó không nhớ rồi em em em lấy một con đựng lon nè mười mấy lon á còn la đủ đi con la ngủ đấy, lấy ra đi ừ ngồi nè rồi rồi làm cho lát này luôn bọc cũng mà tối đủ mua cái bứt nữa nè phải chưa ăn cơm á ừ. nè cơm đang nắng cả rớt lại cái đầu của bể thằng vợ tụi nó ăn không rồi thằng ngon mẹ ăn không ai nè nó không sỉnh mà nó no mồi á sỉnh mồi nè tay cơm nè bén không đại đi bữa nào cũng vậy hả tụi lao lộn xộn quên nào tụi lao đụng mẹ là sợ kỵ nữa đó chết cái gỡ mạnh hơn á nhậu đi em tối tối nay em chăm sóc ra đông hắn quốc cái căng này kia đắp ra áo dài luôn. mẹ đó này nó quậy tôi mệt á mình đó. gì có gì ông có chuộng gì ông nội ơi cái chuộng cu quá bắt giác à không bắt khơi đang quay thì nó bậy ba nó kiểu này không biết sao mà đăng lên nó cầm bị xóa nó quá bẩn bánh mì à mẹ nó nghe nói là địch tổng mẹ dạ, dạ. đó thúi nó địch tổng đó rồi má rồi Ui xe, đuổi á, đúng ơi thằng ông của nội đụng má cuối Nhỏ tao ke đó Uống này mà tắt tiếng rồi không em Vậy không nổi luôn á Ghê trời, uống đi em Mẹ uống mẹ mẹ quất bà cá thú ghê tồn luôn tháng trời á từ tết tới giờ nó chưa ỉa gì đâu nó thú quá trời mẹ uống cái đi mẹ ơi mẹ uống vô ra bài mình một em ơi ai làm em bưng vậy chứ ừ. cây ờ, mệt đó thì sao đâu ạ vậy đâu sướng cơm no ngủ say sáng lên quan sớm đó mà không ờ. chết luôn thiệt á không không đâu thì bá gì trời <laughs> cái hết nhà chạy bia tiền Ủa. không á tiền bỏ quá trời nhậu đi chị nhậu mạnh lên nhậu đúng là ngồi giống cái ghi giống giống kiểu ăn à, nhậu ghê ngồi nước lũ ủa ba ngạo con ngủ khóc con hả sao hay nha cái không hay nha Ghèm lao Ghèm Uống cái hết ly Bà nội thứ nè nhậu lại <laughs> Chơi nè chơi lại không Tiếp sao Thôi Bà uống mạnh uống đi ừ. còn cái thằng kia mập ngồi nó không nghĩa nó thúi chết màu nè quên đi ừ, không trời ở thế không ở đó đi ăn không mỏ một chai Xong rồi nói sẵn nước kèm mới bơm á Sáu, bảy Sáu này sao sáu cầm đó, nó lửa cái chợ mình sửa cũng tự nên đồng ngộ trời mình sửa mình sửa mà ông xuống thắng hả? Ừ Bình nó cầm cái sát Trời ơi, cơm đây Hoài Khen họ đẹp hay gì Thằng ngủ nâu ống ách luôn trời Nè, hổ rồi, trời nóng cổ rồi lắc kêu ai lắc kêu lên nha chị đâu chị bích lắc kêu lắc kêu nha cản luôn vô rồi lắc kêu ai lắc ai lắc ai ngang ngay ừ ít nhất phải vậy lạnh nè lạnh biết nào chỉnh lạnh nhà mạnh lắm gọi cái nước lũ à đúng là dân nhân nhậu à dạ. thánh thằng con vợ tôi đỏ mặt mày luôn mà gái này quá chịu chua rồi để dạ. đường mới được dạ, dạ. không luôn còn ừ, thần nhậu đúng là dân ăn nhậu rồi mồi không nhiên dân còn khô không mà nhậu bia là phải vậy nè không đau luôn mà không thấy gơ sài gòn ghê quá ai ngồi đâu có ông quay từ ờ, này còn không quá này nữa nữa uống bán này nữa vậy lên ăn lên mà mua tôm nhậu á tôm ruột tôm ruột dừa đúng không hôm nay mùa tôm nhậu nước đấy này là ông bự ha ừ quá chẳng dành bao nhiêu ký ông tư á hai cái tay nè tú á bụng mẹ có tôm nào bự Được tôm chứ nhỏ là bộ nha đi xịt thuốc cỏ à, quậy cái mình sao mà có nhậu nào đi à. có nhậu đi chữ sao vì nhiều mấy vụ ngoại điện về đâu dần đâu Ừ, đi điểm vậy để cháu nằm đi xem gác á mà thôi ừ. cho nữa bằng thằng tho nó chết chừng nữa không ai đi đừng láng mà tào lao quá Thật không báo tối mình nó đi bồ rau bồ rau không báo không à. đúng rồi Ủa, em phải Nè. Vô. Vô. Vô nè. Vô còn đâu vô. Vô. Vô. Lắc kêu nha. Lắc cho dân lắc nội ơi. Nó quà. Kêu. Này nó kêu nổi. Vô vô vô vô bà này có con rồi cho người tới ngủ khè khè không khóc hay nè uống gì còn nghe nó đi được thấy ghê không bích uống ghê không rồi thôi thôi uống này uống tối lên hết mất nó còn đó sáng dạ, trời ơi uống vậy cho chị giống uống vậy nếm môi mà sơ nghe kìa tối nay mà vô lắc nhậu mà chết rồi tới nữa đó sao lịch mà trời ăn giá là chấm nữa rồi ăn báo chưa ăn lại đi qua phát sản hứa hôm qua mà ừ. Cứ với lòng hôm qua không hả? Nói hết rồi, à, còn gì đâu Miệng cái đầu đi đó Sao sao sao chạm sao? rồi mua thuốc ỉa mua về sáng đi chợ tại nhậu bia ỉa tao sáng ỉa phải qua là ăn nữa mua đồ ăn nữa ăn tới đâu nó ăn quay hoài vậy rồi ờ, có không bữa lên nhớ bưng qua cho mẹ người ta à, Ủa trái dưa hấu rồi trẻ ra luôn mẹ đi Bến còn trái kìa, tiếp ra Trái dưa hấu mà tươi mới ngon kìa Chả lửa dưa hấu của trà người ta Trái dưa hấu dài ừ. Dạ Tháng ăn dưa hấu nước trà Quay cái tô mười mười mười năm Bển cho mình trà mới uống tô Sát trà tối ngày Ngồi xưởng kìa Ai lưu cục coi vô Thần ô nhậu ghê, hết màu dạ. rồi Nhân này trời ăn cơm đây trà nếu mọi người thấy ờ, video này hay ờ, chia sẻ nhiều nhiều vô giùm dạ. hãy chia sẻ hãy chia sẻ cho thầy đây hãy chia sẻ cho thầy một mâm một mâm tôi ba không đỏ uống nhiều chào đây chị bao nhiêu chào khán giả cái mình nghĩ coi dạ. rồi sao hello Asuro Moto <laughs>